Xin chào tất cả anh chị em Bao anh chị em ờ, đang có mặt à, thì hãy comment vào ô chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu à, cái bản tin nhịp đập cuối tuần thị trường cuối tuần hay nhịp đập cuối tuần trong chương trình cuối tuần hôm nay Xin chào anh chị em đang có mặt à, trong buổi livestream nhịp đập cuối tuần hôm nay với à, chủ đề đó là thanh khoản giảm mạnh thanh khoản giảm mạnh hôm nay chúng ta thấy là thanh khoản giảm rất là sâu và chúng ta đang có cái cơ hội để cho chúng ta biết rằng cái xu hướng mới lại có thể bắt đầu trong uh, tuần tới thế thì nếu uh, về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là thanh khoản giảm sâu mà xu hướng lại là xu hướng tích cực khả năng đấy cái khả năng xuống tích cực trong tuần tới thế là tại sao nó lại như vậy thế thì nếu chúng ta quan sát thị trường thì chúng ta thấy là nếu thị trường mà không có dòng tiền tham gia vào đặc biệt là những phiên điều chỉnh như này thì đó là những yếu tố tích cực hay là tiêu cực và chúng ta cần phải nhận thức rõ rằng là những cái điều kiện này nó mang ý nghĩa như nào khi chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta cần biết là cái gì tạo ra cái gì ở thị trường với việc thanh khoản giảm mạnh trong cái việc trong một cái giai đoạn chúng ta gọi là tăng trước đó cách đây một tuần tuần trước đó thì chúng ta đã tăng rất là nhanh sau khi thị trường gặp một những cái vùng kháng cự rất mạnh và thị trường có những lúc mà chúng ta thấy là giảm điểm và rất nhiều nhà đầu tư cảm giác lo lắng sợ hãi à, không biết điều gì diễn ra thế với câu hỏi ở ờ, ngay lúc này chúng ta cần phải trả lời đó là bạn đang nhìn thấy điều gì ạ đúng không bạn đang nhìn thấy điều gì cái cảm xúc của bạn đang ra sao cái cảm xúc của chúng ta đang thấy ở thời điểm này ra sao và chúng ta vì cái cảm xúc của chúng ta nó đang như thế nào nên chúng ta hành động chúng ta hành động chúng ta quyết định hành động như thế nào thì bây giờ chúng ta có thể comment những cái cảm xúc thì chúng ta nhìn thấy điều gì ạ chẳng hạn với với Dũng thì Dũng nhìn thấy như này ạ Dũng nhìn thấy là thị trường trong tuần vừa qua thì thị trường có những cái đợt điều chỉnh khá là mạnh đặc biệt là phiên hôm nay thì chúng ta cũng thấy là giảm mạnh về cái vùng hỗ trợ hỗ trợ ở đây chúng ta thấy nếu về góc độ viên 30 hoặc viên index thì chúng ta đang thấy là thị trường đang gặp về, giảm về cái vùng hỗ trợ ngắn hạn là 1000 anh nhờ 1280 khoảng khoảng 1280 nhưng chúng ta thấy là thanh khoản khá là thấp đúng không? thanh khoản là khá là thấp thế thì nếu mà thị trường giảm thì vùng hỗ trợ lại thanh khoản thấp trước khi chúng ta thấy là thị trường đi lên đó là gì ạ thị trường đi lên ở đây thì cái việc mà thanh khoản đi lên mà không có thanh khoản thì việc thị trường điều chỉnh yeah. Dạ, việc thị trường điều chỉnh nó đã gì ạ cho chúng ta biết rằng là nó cần phải điều chỉnh đúng không các bạn bao nhiêu bạn đã thấy rằng là à, Dũng đã có chia sẻ là cái việc mà thị trường đi lên như này thì cái việc đi lên mà không có thanh khoản thì việc là gì ạ à, điều chỉnh nó là diễn ra nó cần thiết ạ đó là cần thiết nó điều chỉnh diễn ra nó cần thiết chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng thị trường đi lên vậy trong quá trình mà nó giảm điểm đúng không trong quá trình giảm điểm thì chúng ta đang nghĩ gì chúng ta đang nhìn thấy cái điều gì chúng ta nhìn thấy điều gì chúng ta nghĩ gì và chúng ta đưa ra những quyết định như thế nào đúng không thế thì chúng ta thấy là lo lắng đúng không có cảm giác lo lắng vậy có cảm giác lo lắng thì chúng ta sẽ dẫn đến quyết định gì à chúng ta bán cổ phiếu ra đúng không lo lắng chúng ta bán cổ phiếu ra hoặc là chúng ta cảm giác là gì ạ nếu một số thì ai thấy cảm giác tích cực nếu mà trong trường hợp hôm nay khi bị trường giảm biên độ thì nó cũng nhỏ và khối lượng là thấp thì chúng ta thấy cảm giác tích cực comment số 1 ạ còn nếu ai cảm giác là hôm nay biên độ nhỏ khối lượng lại thấp chúng ta lại thấy tiêu cực thế nên cùng là một cái cùng với cái sự kiện đó là thị trường giảm đúng không cùng là thị trường giảm mà biên độ khác nhau thì có những người tích cực có những người tiêu cực bởi góc nhìn của họ khác nhau đúng không góc nhìn của họ khác nhau thế giới quan của họ khác nhau nên phản ứng của họ khác nhau nên kết quả khác nhau nên ở đây chúng ta sẽ là rõ ràng phản ứng khác nhau nên kết quả khác nhau nên rõ ràng là cái việc mà có những người thành công và thất bại bởi cùng cái sự kiện nhưng do phản ứng khác nhau nên nó tạo ra gì ạ kết quả khác nhau à, một vài bạn thì có nói rằng là mua cổ phiếu ở trạng thái tích sản tích sản chúng ta gọi là tích sản là gì ạ nếu mà chúng ta nếu ở trong giai đoạn giai đoạn ngắn mà chúng ta gọi là tích sản thì uh, chúng ta bán cổ phiếu ra thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rằng là tích sản tức là chúng ta mua chúng ta được nhiều hơn tài sản đúng không ạ thế thì cái tài sản đó nếu chúng ta quy ra đổi ra tiền ngay vào trong khoảng thời gian bao lâu nếu chúng ta đổi khoảng thời gian trong một tháng hai tháng thì việc mà có thể tích sản nó có thể diễn ra không hay là một năm hai năm hay là một mười năm hai mươi năm thì cái này nó tùy thuộc vào chúng ta tích sản theo kiểu chúng ta định giá tài sản chúng ta sau bao nhiêu năm chứ nếu mà chúng ta tích sản mà chúng ta định giá sau khoảng 3 tháng 5 tháng mà cổ phiếu mà nó lại không đạt được thì không những là tích sản hay phá sản thì chúng ta cần phải nắm rõ được là chúng ta đang muốn điều gì chúng ta đang cần những điều gì và chúng ta đang phản ứng ra sao với những chiến lược của mỗi chúng ta ở ờ, chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ phân tích ờ, đôi chút về thị trường để chúng ta có thể nhìn góc nhìn khác nhau thế thì cái cái việc mà gì ạ à? theo cái, cái góc nhìn khác nhau của à, mỗi anh chị khác nhau nên phản ứng khác nhau nhưng cái góc nhìn của DVD thì có lẽ là nó khác với nhiều anh chị em ở đây đó là Dũng chỉ mua khi mà cổ phiếu đi lên mua theo trend mua theo xu hướng dòng tiền chứ không mua cổ phiếu giảm nên rõ ràng là nó đang ngược với à, à, những anh chị em mà đang mua thật nhiều cổ phiếu kiếm được nhiều cổ phiếu và không biết là cổ phiếu nó đi lên hay xuống chỉ cần là mua được nhiều cổ phiếu và mua được nhiều cổ phiếu nếu trong trường hợp nó sang càng xuống thì chúng ta cứ mua được nhiều cổ phiếu nhưng quan trọng là nếu chúng ta bán trong một tháng hai tháng thì điều gì diễn ra còn nếu chúng ta bán 10 năm nữa chúng bán thì điều gì diễn ra chúng ta cũng không biết được nên cái quan trọng nhất là hãy quan sát xem là trong thời gian ngắn hạn chúng ta có có được cái điều gì trong thời gian ngắn hạn thế thì chúng ta quan sát ở đây cái nhịp đầu tiên thị trường chúng ta có cái nhịp đầu tiên đó là đi lên và rũ bỏ rồi chúng ta gọi là quá trình rũ bỏ rũ bỏ và tạo ra phiên bùng nổ theo đà à, đây là cái phiên bùng nổ theo đà và sau khi viên vùng đổ theo đà thì chúng ta thấy là thị trường bắt đầu gặp với vùng kháng cự rất là mạnh đấy đây là cái vùng mà có khoảng trống này đã bị kẹt rất là lớn đây thì thị trường cần phải tích lũy cần thời gian tích lũy thêm đây là quá trình cần thời gian tích lũy thêm nên cái việc mà đi lên và bị rũ bỏ thậm chí là hôm nay chúng ta thấy là một cái phiên mà giảm điểm đúng không giảm điểm mà không có khối lượng tức là không ai bán ra tức là cái việc mà cái lượng cung thì chúng ta thấy là không có sự bán tháo ra ở cái phiên này thì đây cũng là một tín hiệu khá tích cực sau khi mà trong quá trình điều chỉnh đây chúng ta gọi sau những phiên điều chỉnh đây thì chúng ta thấy là cái quá trình kiểm tra kiểm tra cái nguồn cung với khối lượng thấp này về cơ bản chúng ta gọi là tích cực nhưng tích cực ở đây chúng ta cũng cần phải một cái điều kiện nữa cái điều kiện nữa để xác nhận xu hướng cái cái điều kiện này là điều kiện cần thôi ạ còn điều kiện đủ là tuần sau tuần sau nhé các bạn nhớ là điều kiện cần là cái khối lượng nó phải cạn kiệt bởi vì cái nguồn cung nó đã gì ạ nó đã không ai bán ra nữa nhưng điều kiện cần đó là dòng tiền lớn tham gia vào vào ngày mai tuần sau ạ tuần sau thứ hai tuần sau hoặc thứ ba tuần sau thì cần phải có dòng tiền lớn tham gia vào để chúng ta sẽ đến một cái giai đoạn tiếp theo đó là cái vùng kháng cự ở đây có thể 165 100 à 100 à, à, ở đây là 1365 hoặc là cao hơn đôi chút nên để thị trường nó đến cái vùng kháng cự mạnh này thì rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái gì ạ dòng tiền lớn tham gia sau khi chúng ta gọi là quá trình test kiểm tra nguồn cung cầu ở cái vùng kháng cự này đây là vùng kháng cự và trong cái vùng kháng cự này thì giai đoạn này chúng ta thấy là giai đoạn tích lũy ngắn à, gặp kháng cự thì nó tích lũy ngắn tích lũy ngắn và xác nhận trong tuần sau thì đây cũng là một trong những tín hiệu khá tích cực với chúng ta chúng ta có thể quay trở lại một vài các nhóm cổ phiếu trước khi nhóm cổ phiếu thì chúng ta nhìn thấy vn 30 à, vn 30 thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy nó cũng gặp một cái vùng kháng cự mạnh đây kháng cự mạnh có khối lượng lớn này à, kháng cự mạnh chúng ta cần phải hiểu đó là cái vùng mà khối lượng lớn nhà đầu tư bị kẹt rất nhiều nhà đầu tư bị kẹt ở đây thua lỗ nặng ở đây nên chúng ta gọi là kháng cự mạnh đúng rồi tức là khi họ gặp cái vùng này là họ có phải là chúng ta bán ra không ạ vì chúng ta đang bị thua lỗ nặng ở đây nên cái việc mà cổ phiếu lên đến cái vùng này là chúng ta bán ra một nhà đầu vài đời đầu tư cũng bắt đáy ở đây họ cũng bán ra ở đây nên cái việc mà nó cần phải tích lũy thêm cần phải gì ạ củng cố thêm ở cái giai đoạn này đó là chuyện cần thiết vậy sau khi mà chúng ta thấy là cái vùng này chúng ta gọi là vùng kháng cự và hiện tại cái vùng kháng cự ngắn và trong uh, quan sát trên cái biểu đồ ngày thì chúng ta thấy là đến cái vùng này nó lại là chính là cái đoạn hỗ trợ tức đây là một cái phiên mà tăng rất tăng khá mạnh sau đó nó về đến cái gì ạ? gần như là hết cái nến này mà khối lượng thấp thì chúng ta gọi là cái vùng hỗ trợ mạnh với khối lượng nhỏ này thì chúng ta gọi là hỗ trợ đang ở mạnh vì vì chúng ta thấy không có gì ạ nguồn cung bán ra tức ở đây chúng ta thấy là cái cung thì không bán ra và việc mà không có nguồn cung bán ra thì chúng ta gọi là test test gì ạ? test cung test cung kiểm tra cung xem là có lượng cung còn nhiều ít vậy nếu để cái lượng cung mà lớn thì trong trường hợp cung lớn thì sự xác nhận ở ờ, trong sự xác nhận đi lên cái sự khả năng thất bại rất là cao khả năng tức là kéo lên khả năng thất bại dù là có tăng mạnh thì khả năng thất bại rất là cao nhưng trong trường hợp mà cung nhỏ như này tức là lượng cung không bán ra nữa thì việc mà xác nhận trong thời gian tuần sau thì khả năng thành công khá là lớn đấy là cái sự khác nhau giữa cái gì việc mà khối lượng lớn và khối lượng nhỏ để các bạn có thể nắm rõ được cũng giống như là cái chỉ số VN3 VN Index thì cái việc mà thị trường đang tiếp cận cái vùng là 1.400 và thực tế thì cái vùng này là vùng theo quan điểm cá nhân của Dũng thì vùng này là vùng kháng cự rất là cứng nên khi mà cổ phiếu gặp hay thị trường chung gặp đến vùng này thì nó cần rất nhiều thời gian để củng cố và thậm chí là nó có thể phân phối các bạn nhớ nhé thị trường trong trường hợp thị trường gặp đến cái vùng này cái vùng 100 1420 1420 của VN30 hoặc là đến cái vùng này có thể cao hơn có thể thấp hơn thì thị trường thường nó sẽ ở giai đoạn này nó có gì ạ? nhiều khả năng nó tạo ra gì ạ? những đợt rung lắc hoặc là quá trình phân phối ở một nhóm cổ phiếu nào đó có thể rung lắc hoặc là phân phối ở một nhóm cổ phiếu nào đó nên chính vì vậy thì khi mà thị trường đến cái vùng này thì theo cái quan điểm cá nhân của Dũng thì các bạn nên giảm bớt tỷ trọng đi nên giảm bớt tỷ trọng đi chứ không phải là lúc này thì chúng ta đang hưng phấn lúc này thì chúng ta đang rất là hào hứng bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà thị trường nó gặp cái vùng ở trên cái vùng này này là cái vùng mà lúc này là gần như là nó trong cái biểu đồ gọi là theo tuần chúng ta gọi là trong cái biểu đồ theo tuần thì những cái quá trình rơi tự do như này thì bao giờ nó sẽ test lại ở trên cái vùng kháng cự này một lần nữa trước khi có thể lại tiếp tục rơi tiếp nên cái điều này là các bạn cần phải gì ạ tỉnh táo thông minh chứ không phải lúc này thì chúng ta lại thấy mọi người nói là thị trường rất tích cực rồi hãy mua cổ phiếu đi thì chúng ta lại gì ạ đợt vừa rồi thì đã lỗ đến ba bốn mươi phần trăm rồi sau đó gỡ được khoảng độ 15 phần trăm hoặc 10 phần trăm thì đợt sau này chúng ta lại mất nhiều hơn mất thậm chí là mất đến 40 phần trăm nữa thì tổng tài sản đó là hết bao anh chị em đã hiểu điều này có thể comment được không ạ comment số 1 đúng không ạ tức là khi thị trường bắt đầu đến cái vùng kháng cự lớn đấy chúng ta vùng kháng cự cực kỳ lớn ở phía trên này rồi thì đây không phải là lúc mà chúng ta lại tiếp tục tham gia vào nữa mà lúc này là chúng ta cần phải bán ra lúc này chúng ta cần phải thoát ra lúc này chúng ta cần phải nghỉ ngơi chứ không phải lúc này chúng ta thấy là hàng xóm những người khác tôi thấy là thị trường nó tốt quá rồi tại vì lúc mà nó lên cái vùng đấy thì thực sự nó gì ạ nó làm cho chúng ta rất là vui bởi vì chúng ta đã gỡ được một khoản lợi nhuận nào đó rồi nó làm cho ta vui bởi vì hàng xóm các chuyên gia lại tiếp tục hô hào cho thị trường là thị trường đang tốt lắm các bác vào mua đi sau đó thì những yếu tố về kinh tế vĩ mô yếu tố về gì ạ những cái tin xấu thường sẽ bị bỏ qua hết bởi vì họ đã thấy là thị trường bắt đầu hồi lên, hồi lên đến một con số khá là cao trong việc mà trước khi nó tạo đáy ngắn hạn ở đây thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái biểu đồ ngày thì chúng ta thấy là thế thì nếu ở đây chúng ta thấy là cái việc của thị trường hồi đấy việc chịu hồi thì cái phiên ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại rất nhiều cổ phiếu để các bạn có thể uh, quan tâm rất nhiều cổ phiếu giả sử chúng ta lấy một cổ phiếu SI đi ạ thì rõ ràng là những cái đáy sau này à, đáy sau này bắt đầu kéo lên và hiện tại nó đang test ở cái đỉnh này à, kiểm tra cái đỉnh này và những cái quá trình test này thì trong trường hợp test test xong thì ngày mai nó tăng mạnh chúng ta gọi là gọi là tăng mạnh ở đây thì chúng ta có thể tham gia mua thoải mái ạ tại vì cái khả năng gì ạ việc mà chúng ta tăng mạnh ở cái phiên này chúng ta mua một cách <clears throat> thoải mái an toàn bởi vì chúng ta đã thấy là nó đã kiểm tra lần một vài lần test cung rồi thì lúc này chúng ta mua và khả năng cổ phiếu sẽ đạt trên cái vùng kháng cự này chúng ta bán ra Tại vì chúng ta cũng không kỳ vọng quá xa đâu ạ thì lúc này có thể sau đó cổ phiếu sẽ điều chỉnh đấy là góc độ về cổ phiếu SSI thế thì cơ bản gì ở chúng ta vẫn phải xác nhận còn chúng ta mua trước chúng ta à, kỳ vọng là chúng ta nằm mua giá thấp ở đây mua giá rẻ ở đây thì nhiều trường hợp rẻ nhưng nó lại rơi thì sao nên chúng ta sẽ không mua giá rẻ tuyệt đối sẽ không mua giá rẻ tuyệt đối sẽ không mua giá thấp nên cái việc cái này nó lại đang trái với cái quy luật đó là mua tích sản tức cổ phiếu đang rẻ chúng ta mua vào cứ càng rẻ mua vào thì rõ ràng là cái việc tích sản nó có thể nó không mang ý nghĩa đúng lắm bởi vì rõ ràng nó rẻ tiếp tục còn rẻ nữa nó giảm sâu rồi tiếp tục giảm nữa đây chúng ta mới là nó đang đến một cái vùng hỗ trợ đầu tiên đấy ạ đây cái vùng hỗ trợ đầu tiên nhưng thực tế là nhiều trường hợp nó có thể giảm sâu hơn nữa nó thậm chí đi xuống tiếp thế này nên chúng ta cũng cần phải thông minh để chúng ta dự đoán xem là sau quá trình hồi phục thì nó sẽ còn tiếp tục đi đâu Ở à, cuối cổ phiếu mà chúng ta một bạn đang nói là cổ phiếu có thể tích sản như cổ phiếu gì ạ Hòa Phát đúng không Cho đây nhìn thấy cổ phiếu Hòa Phát thì về cơ bản chúng ta thấy là cái việc mà cổ phiếu này kéo lên này ở đây thì chúng ta đã đạp rất mạnh này xong là một cái phiên xác nhận đi lên xác nhận đi lên lớn thì cái việc khi mà cổ phiếu lại test cung khối lượng thấp này tích cực hay tiêu cực ạ tích cực hay tiêu cực ạ tức là cái việc khối lượng lớn đấy này sau đó nó quay trở lại về đến cái vùng giá cũ của nó mà khối lượng đang cực kỳ thấp thì chúng ta thấy là đây là một trong tín hiệu tích cực về góc độ nào đó là một tín hiệu tích cực còn cái quá trình tích cực này nó đi đến đâu hoặc nó tăng đến đâu thì chúng ta chưa biết nhưng trong trường hợp nếu điều kiện mà chúng ta thấy là nó có thể tăng mạnh thì các bạn có thể mua sau khi đây quá trình là test cung đây là tăng rất mạnh này sau đó lên kiểm tra test cung thì các bạn có thể mua ngay cái phiên này nhưng tuy nhiên thì cái việc mua ngay thế này thì cổ phiếu nó cũng chưa đi được xa đâu tại vì trên cái vùng này là vùng kháng cự rất mạnh thì các bạn thấy rằng là từ giả sử chúng ta đang mua từ khoảng giá 35 lên 37 38 thì chúng ta thấy rằng là liệu cái 37 38 chúng ta kỳ vọng của chúng ta là ok chưa tại vì nó lên đến vùng này chắc chắn là gì ạ khối lượng đây rất là lớn nó chưa lên được mạnh đâu ạ từ 35 chúng ta đang gọi là 34 35 và nó lên đến khoảng 38 này là nó cần phải dừng lại nó cần phải gì ạ nếu cổ phiếu tốt thì nó cần phải dừng lại một thời gian để nó tái tích lũy tức là nó tích lũy tiếp ở trong cái vùng 38 này trước khi nếu mà tốt nó lên tiếp còn trong trường hợp nếu mà xấu thì nó lại tiếp tục tích lũy ở phía trên này Đấy, trong trường hợp tích lũy nếu xấu thì nó tích lũy trên này và nó không đủ năng lượng thì nó lại tiếp tục rơi xuống và lúc này chúng ta cần phải gì ạ xác định xem là cái nhóm cổ phiếu nào mà nó có thể giúp chúng ta an toàn hơn quan trọng là nhóm cổ phiếu nào có thể giúp chúng ta an toàn hơn thay vì khi mà cổ phiếu lên đến cái vùng 38 này và khối lượng đây nó lớn thế thì việc chúng ta tích sản ở đây ngày mai nó lên đây sau đó thì chúng ta lại tiếp tục mua đúng không ạ thì nếu không đạt thì nó lại rơi tiếp tục rơi lên đây 33 thậm chí là 32 hoặc là thấp hơn câu chuyện đây không phải là cổ phiếu quan cổ phiếu bao giờ nó tạo đáy mà chúng ta hiểu đơn giản là cái xu hướng này vẫn đang ở xu hướng giảm thế thì nếu chúng ta tích sản đây có thể sau này nó sẽ xuống gì ạ 30 có thể 25 thậm chí là có thể là 20 chúng ta không biết được đâu ạ nên nếu mà mình mua từ giá 20 mà lên 36 là mình đã lãi được một khoản rất là lớn rồi đúng không từ 320 này lên 26 25 35 36 này chúng ta đã lãi một khoản rất lớn rồi nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải nếu anh chị em có mua tích sản thì anh chị em cũng cần phải nắm rõ cái quá trình tạo đáy rõ ràng chúng ta mua và mới tạo ra an toàn còn việc mà mua vùng này thì thực sự là nó vẫn đang có cản rất lớn có mua vùng này để từ 35 lên 38 được ba giá kiếm được khoản lợi nhuận như vậy nếu chúng ta thấy xác nhận là tiền nhỏ như vậy chúng ta cũng thấy là ok thì cũng chẳng vấn đề gì cả nhưng nếu chúng ta để đầu tư khoảng độ bao nhiêu một năm hai năm thì nhiều khả năng trong vùng này nó không thành công nó kéo lên nó không thành công thì nó còn giảm tiếp kéo cái thành công nên giảm tiếp đúng không nó giảm tiếp tục giảm nên cái việc tích sản trong cái dạng này thì nếu hỏi là một cái lời khuyên thì các bạn đấy chúng ta nhìn rõ cái kịch bản nó sẽ như vậy đấy một cổ phiếu chúng ta cũng thấy rằng là khá thú vị đấy đấy chúng ta là một cổ phiếu cổ phiếu này đang hình thành nếu theo quan điểm đây là một cái vai đấy đây là một cái vai và đây gọi là những điểm nhấn dấu ấn điểm nhấn dấu ấn tức là dấu ấn tức là chúng ta thấy là có dòng tiền lớn tham gia vào nó có quá trình test cung nó có một cái điên ờ, kéo lên và hôm nay có điều chỉnh vậy những cổ phiếu này trong trường hợp chúng ta mua ở trong cái dạng mà xác nhận đi lên tại vì cái vùng dưới này đây chúng ta gọi là xu ngắn hạn vùng dưới đây chúng gọi là vùng dưới này là cái vùng hỗ trợ rất mạnh vùng dưới là vùng hỗ trợ rất mạnh nên cái việc mà cổ phiếu bắt đầu đi lên thì chúng ta thấy là phía trên này bắt đầu chúng ta lấy phía trên này đây chúng ta gọi là cái cản rất lớn ở phía trên này là tại 94 94 là vùng cản rất lớn thì việc chúng ta mua chúng ta chấp nhận một khoản lợi nhuận ngắn hạn thì câu chuyện chúng ta vẫn có thể tham gia còn để chúng ta kỳ vọng thêm là nó lên đến 100 100 này lên 110 thì cái cái câu chuyện này chúng ta sẽ không bàn đến ở đây nha chúng ta sẽ không bàn đến ở đây bởi vì phía trên này là vùng mà có thể là một vùng khá là là, là rủi ro tại vì cổ phiếu lên đến vùng này là chúng ta thấy là nó khá là cứng nên góc độ nào đó nếu chúng ta từ hai từ 82 83 và chúng ta thấy là 94 thì chúng ta cũng thấy là một con số nó cũng không phải là là nhỏ còn trong một số trường hợp các bạn mua ở đây là vùng 80 và lên thì 94 thì nó cũng khoảng được 15 95 chẳng 15 20 phần trăm ở trong cái góc độ như này thì đấy là cách mà chúng ta lướt sóng tại vì cái chiến lược ở lúc này là lướt sóng ạ còn đầu tư chung dài hạn thì nó không có bởi vì các cổ phiếu nó vẫn đang trong xuống giảm chúng ta phải nhìn nhận là các cổ phiếu đang trong xuống giảm và chúng ta cứ đòi đầu tư trong xung dài hạn thì cái việc này nó đang đang trái với cái quy luật của thị trường chúng ta sẽ quay trở lại một số nhóm có cổ phiếu gì ạ dòng uh, dầu khí như một số các bạn đã có chia sẻ đây thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy các cổ phiếu dầu khí việc là cổ phiếu mà chúng ta nhìn này một cái biên độ từ 94 lên đến 125 tức là ở cái quan trọng là 94 lên 125 là nó trên 20 trăm trên 20% một cổ phiếu thường lên đến 20% là nó cần để ra định nghỉ tuy rằng khối lượng ở đây rất lớn đây chúng ta có khối lượng rất lớn này nên cái việc mà hấp thụ toàn bộ các nhà đầu tư ở trên cái vùng đỉnh này đó là cần thiết đây chúng ta gọi là hấp thụ toàn bộ cái nhà đầu tư ở trên cái vùng đỉnh đấy là cần thiết để cho cổ phiếu gì ạ à, rũ bỏ toàn bộ cái nhiều thứ yếu ứng phí ở đây ngày thứ hai là chúng ta cũng thấy là đã có một lượng lớn của nhà đầu tư tham gia ở trên vùng này họ cần phải bán ra thường thì cổ phiếu này rất khó để vượt qua 125 đi thẳng đứng lên trên tức là rất khó khả, khả năng để thoát và tạo ra một cái phương thẳng đứng lên trên nên khi mà cổ phiếu đã gì ạ tạo ra một cái tức là chúng ta gọi là biến động rất mạnh cái cái khung thời gian cái khung biến động ở trong những cái đợt như này là rất là lớn nên thường là cổ phiếu này như Dũng đã có chia sẻ một số kịch bản có thể tích lũy ở đây tiếp tục lên hoặc là có thể vượt qua đôi chút vùng 25 này sau đó tích lũy đâu đó trên vùng 25 này trước khi đi xa hơn nên trong trường hợp mà chúng ta lại kỳ vọng giá dầu nó tăng để chúng ta mua ở trên vùng này thì nó vẫn là cái rủi ro nhất định với chúng ta Đấy. một vài bạn thì mua điểm này đó là cái điểm an toàn tại vì đây là cái điểm à, chính giữa của mẫu hình hai đáy đây là đáy thứ nhất đáy thứ hai đây là đáy thứ nhất đáy thứ hai và điểm chính giữa là cái điểm mà có khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì cái điểm mua an toàn tuy nhiên thì việc mua thêm khi vượt qua cái đỉnh này vượt qua cái đỉnh này hoặc là mua thêm ở trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không mang lại cho chúng ta cái độ an toàn giờ về cơ bản nó không mang lại cho độ an toàn chúng ta nên các bạn chưa mua được cổ phiếu này thì vẫn cứ tiếp tục theo dõi tiếp tục đứng ngoài chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục mua khi cổ phiếu vượt đỉnh ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ gặp những rủi ro nhất thời khi mà cổ phiếu thì sau khi vượt đỉnh thường sẽ có đợt điều chỉnh Đấy, sau khi vượt đỉnh thường sẽ điều chỉnh rất là mạnh à, chúng ta sẽ quan tâm đến một vài các nhóm cổ phiếu PPS Đấy, PPS ở đây chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái quá trình đang tích lũy chúng ta đang gọi là tích lũy ở đây quá trình này đang tiếp tục tích lũy thì khi cổ phiếu đang tích lũy gặp những cái vùng cản ở đây đây chúng ta ở những cái vùng cản cái xu hướng của nó có thể tiếp tục tích lũy hoặc là trong trường hợp nó đi lên thì những cái vùng vùng cản phía trên này nó càng nhiều hơn cái vùng cản phía trên này nó càng càng nhiều hơn nên cái quá trình tích lũy này nó cần tiếp tục diễn ra <clears throat> cổ phiếu này thì nó có thể hình thành như sau một là nó tiếp tục sau khi rũ bỏ nó kéo lên đến vùng khoảng 30 mươi trên 30 nào đó để nó tiếp tục tạo ra một cái một cái quá trình tích lũy tiếp theo tại vì cho ta biết rằng là gặp một cản lớn này và thứ hai là cổ phiếu đã từ cái đỉnh này nó rơi xuống rất là mạnh nên khi gặp cảm lớn lại gặp những cái, cái điểm rơi rất là sâu như này thì cổ phiếu rất khó để đi xa rất khó đi xa hơn nên cái dư địa của chúng ta sẽ thấy là những cái nền tảng này nó mang đi rất là ngắn đây chúng ta gọi là ngắn chứ cái nền này nó ngắn nên cổ phiếu nó đi thường nó sẽ không đi được quá xa nó không đi được quá xa bởi vì thời gian tích lũy ngắn thì không đi được quá xa nên trong trường hợp chúng ta thấy là cái vùng 28 này hiện tại là 23 Đấy, trên vùng 24 là nó cũng là một cái cản lớn rồi và đặc biệt là vùng 28 cái chín là cản rất lớn nữa nên ở đây chúng ta thấy là cái chiến lược của chúng ta gì ạ sẽ không mua thêm trên vùng này dù là cổ phiếu tăng rất mạnh vô cổ phiếu tăng rất mạnh thì chúng ta cũng không mua thêm mà các bạn đang nắm giữ thì các bạn tiếp tục gì ạ tiếp tục nắm giữ thôi còn việc mua thêm thì thực sự chúng ta sẽ không có điểm mua nữa chẳng hạn một số bạn sẽ thấy rằng mua điểm này là một điểm mua an toàn đây chúng ta gọi là sau khi rũ bỏ đấy ạ và cái điểm vượt qua đỉnh tại vì nó đã test cung thì điểm mua này là an toàn đấy thì khả năng chúng ta gọi là an toàn hoặc là một số chúng ta có thể mua điểm này là điểm an toàn còn việc mua thêm ở phía trên này nó sẽ không an toàn nên để chúng ta thấy là có thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ thôi bởi vì sau những quá trình rũ bỏ như này thì cổ phiếu cũng không bị bán ra không bị bán tháo thì trong tập hợp các cổ phiếu dòng dầu khí thì chúng ta thấy nó có những đặc điểm tương tự như vậy cái nhóm này sẽ gì ạ nó sẽ tiếp tục đi lên để tiếp cận với cái vùng đỉnh cũ kiểu gì nó đi lên tiếp cận vùng vùng vùng đỉnh cũ và sau đó nó cần thời gian để tích lũy hơn sau đó thì nó cần rất nhiều thời gian rất nhiều cái uh, năng lượng để tích lũy thêm cổ phiếu PVS cũng tương tự như vậy cổ phiếu này thì bắt đầu chúng ta cũng thấy là nó tiếp tục đi lên và thường khi nó đến cái vùng 34 này 36 này thì nó tạo ra khối lượng lớn và giá tăng mạnh các bạn nhớ chưa thường thì khi nó đến cái vùng vùng vùng giá 34 36 này này thì nó tạo ra khối lượng và giá tăng mạnh vậy lúc đó chúng ta làm gì ạ thường chúng ta làm gì ạ lúc đó chúng ta làm gì đa phần chúng ta làm gì ạ nếu bình thường là khi mà cổ phiếu tiếp cận đến cái vùng mà thậm chí nó vượt 36 37 thì mọi đa phần mọi người làm gì ạ chúng ta rất gì xem cảm xúc chúng ta làm gì không ạ bán hay mua một số sẽ hiểu là đây là thời điểm chúng ta phải bán ra nhưng có ai trước đây chúng ta bán hay mua trước đây chúng ta sẽ thấy bán hay mua trước đây chúng ta nhìn thấy là biên độ lớn đúng không cổ phiếu tăng mạnh chúng ta mua vào đúng không nhưng bây giờ chúng ta hiểu đơn giản rồi ạ à. đấy là lúc mà chúng ta dù nó có vượt đỉnh nhá dù nó có vượt đỉnh Đấy, trước đây là chúng ta sẽ thấy là đa phần mọi người sẽ thấy là cổ phiếu tiếp tục đi lên và trên vùng này chúng ta không chịu được nữa thì chúng ta sẽ mua vào ở đây nên đấy thì chính là lý do nhiều bạn thấy rằng là vùng này chúng ta không dám mua tại vì trong những vùng này này chúng ta đang bị thua lỗ cả đoạn này nên những cái vùng này chúng ta thấy biến động lớn chúng ta không dám mua lên đến đây quá cao rồi lại biến động rất lớn không dám mua lên đây nghi ngờ cũng không dám mua nữa và tiếp tục nó lên lên đến đây thì chúng ta không chịu được nữa chúng ta mua đúng không ạ chúng ta hiểu không ạ tức là lên đến đây thì chúng ta thấy nó tăng mạnh quá khối lượng lớn tăng mạnh quá thì chúng ta sẽ lại mua vào và đấy chính là lúc mà chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian thậm chí là nhiều trường hợp cổ phiếu sẽ có thể bị điều chỉnh tiếp và chúng ta cần phải nhận ra là cái ý thức của chúng ta cái, cái tâm lý chúng ta nó ở trong mỗi giai đoạn nó cần phải cân nhắc rất là rõ ràng chúng ta có thêm uh, một vài cổ phiếu dầu khí nữa uh, chúng ta các bạn có thể cho thêm một vài cổ phiếu dầu khí nữa để chúng ta có thể thấy là cổ phiếu dầu khí thì đang được ngự trị tức là hiện tại trong cái xu hướng tới trong uh, kể cả thị trường nó điều chỉnh thì góc độ nào đó thì trong cái chu kỳ tới nó sẽ là những cổ phiếu mà có thể nó sẽ bước vào một chu kỳ mới đặc biệt là khi nó sẽ gì ạ? khi nó vượt qua gì ạ khi nó vượt qua chu kỳ chu kỳ gì ạ chu kỳ của chu kỳ 52 tuần 52 tuần à, chúng ta có BSR là cái cổ phiếu tương tự như vậy chúng ta vẽ luôn ạ à. đấy chúng ta vẽ được chưa đấy khi nó lên lên vượt các cái đỉnh này có phải nhiều anh chị em sẽ mua vùng này không ạ hello có bao nhiêu anh chị em đã muốn thấy là chúng ta mua vùng này tức là khi bắt đầu nó lên từ vùng này chúng ta không dám mua vùng này không dám mua nó tăng rất mạnh này chúng ta cũng ngại không dám mua và để đến vùng này chúng ta cũng ra mua và bắt đầu nó thấy nó vượt qua cái vùng cả này chúng ta mua vào và thường thì cổ phiếu sẽ cần rất nhiều thời gian để tích lũy năng lượng này cần rất nhiều thời gian để tích lũy năng lượng ở đây và khi nó tích lũy năng lượng ở đây thì chúng ta mới gì ạ mới có thể tiếp tục tham gia ở vị thế tiếp theo còn chúng ta nắm ở đây chúng ta mất thời gian mất chi phí cơ hội và đặc biệt là thị trường rủi ro có thể chúng ta thấy là cổ phiếu có thể rơi tiếp nên việc mà đứng ngoài nếu chúng ta không mua được những cái điểm mà chúng ta gọi là điểm mua tốt thì hãy đứng ngoài cho nó gì ạ lành bởi vì chúng ta thấy rằng là phía trên này đấy chúng ta đã vẽ được cái câu chuyện của nó cứ để thế này xem là nó như nào nhá một vài cổ phiếu có thể nó vượt qua đỉnh này nhưng thực tế vượt qua đỉnh này thì nó vẫn phải test lại trường hợp như vậy thì chúng ta hãy vẽ cho cho nó các câu các kịch bản để chúng ta nắm rõ nhất PVD chúng ta có rồi PVD bên nay nói rồi nó vẫn tiếp tục gặp cái vùng cản này thì nó vẫn tiếp tục củng cố quá đà tích lũy và tiếp tục đi lên nhưng quan trọng là gì ạ cái vùng đi lên này nó sẽ không còn nhiều nữa và nó cần phải thời gian tái tích lũy nhiều hơn nên trong trường hợp chúng ta đã bỏ qua cái điểm mua chuẩn bỏ qua những điểm mua đúng thì rõ ràng chúng ta sẽ không có cơ hội để mua thêm nha không có cơ hội để mua thêm đấy là một vài các cổ phiếu dòng gì ạ dầu khí khi mà nó đã chạy qua rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một vài các cổ phiếu bùng nổ theo đà vừa rồi mà nó bị ảnh hưởng như vừa rồi các bạn có hạt HSG đúng không Đấy, HSG thì chúng ta thấy là đây là những phiên bùng nổ theo đà trần khối lượng rất lớn và bắt đầu nó điều chỉnh đến về đúng cái vùng cũ của nó đấy chặt điều chỉnh đến cái vùng cũ của nó thế thì khi mà điều chỉnh vùng cũ của nó thì nó vẫn có áp lực bán ra nó cũng bị áp lực bán ra tuy nhiên thì cái việc mà sau khi mà điều chỉnh các bạn nhớ là sau khi điều chỉnh đây là điều chỉnh mà thị trường cổ phiếu này tiếp tục tăng mạnh quay trở lại quay trở lại tăng mạnh sau điều chỉnh này đặc biệt là vượt qua khối lượng này thì là ok vượt qua khối lượng này là ok Đấy, nó tăng mạnh nó vượt qua khối lượng này là ok và nếu không thì phải ít nhất phải vượt qua khối lượng này nên trong trường hợp nó không đạt được cái khối lượng mà bạn mua vào thì cổ phiếu nó cứ là nó nó nó sống một cách gì ạ nó không rõ ràng lập lờ ở đây và chúng ta mất rất nhiều thời gian đấy là cái góc độ như thế nên tuần sau là cái tuần mà những cái cổ phiếu này để để nó tạo ra cái sóng ngắn hạn thì nó phải vượt qua một cái diện rào cản lớn nhất đó là cái cây nến này đó là cái quan trọng nhất và thứ hai là khối lượng nó phải vượt qua được cái cây nến này đây một 15 nghìn nghìn cổ phiếu 15 triệu cổ phiếu thì nó phải vượt qua con số đó chúng ta thêm BR cũng thế đây chúng ta có điểm mua này đúng không ạ anh em thấy điểm mua này chưa có ai đã đi mua cổ phiếu này ở điểm mua này comment số 1 ạ số 2 đấy ạ sau khi chúng ta thấy là tích lũy và chúng ta đang có cái điểm mua này thì chúng ta mua xong đây là cái phiên bùng nổ theo đà vậy sau khi bùng nổ theo đà thì cổ phiếu này vẫn chưa vi phạm thì cổ phiếu sau khi đến cái đoạn này thì cái khả năng nó sẽ vượt qua cái vùng 20 này cái vùng 20 18 20 này là chúng ta thấy là khi nó vượt qua vùng 18 20 và chúng ta đang mua ở bao nhiêu 16 đấy 16 16 mà mua lên đến 21 này và chúng ta đạt 20 phần trăm thì chúng ta chốt lời thôi ạ chốt lời thôi thế thôi thế mua vùng ngủ theo đà là cái điểm này và chúng ta đợi để chúng ta chốt lời khi mà cổ phiếu vượt qua cái vùng này tại vì chúng ta biết rằng là đây là những cái đợt kéo giảm mà rũ bỏ rất mạnh và cổ phiếu không bị giảm còn cổ, cổ phiếu có lên được hay không thì chưa biết nhưng chúng ta đã kiếm được khoản lợi nhuận ở trên cái vùng này đấy là cách thức chúng ta làm một bạn có hỏi chúng ta sẽ nói về đôi chút một vài cổ phiếu chứng khoán này chứng khoán SSF SSF thì chúng ta thấy là khối lượng đây là hơi lớn khối lượng lớn đây là cái quá trình kéo lên kéo lên thất bại mà hôm nay khối lượng là lớn nữa thì lúc này chúng ta cũng phải thấy rằng là cái cổ phiếu này về cơ bản là tốt hay xấu ạ khối lượng đang rất lớn này đấy khối lượng đang rất lớn nó kéo lên mà không vượt qua được khối lượng đang lớn thì về anh chị em đã mua phiên này về thì tốt nhất làm gì tốt nhất làm gì khối lượng đây rất lớn nó không có cái cạn cung nó không có gì kiểm cái cung lượng cung ở đấy rất là lớn mà cái lượng cung lớn thì việc mà cổ phiếu mà trong trường hợp thị trường chung tốt nó kéo lên tích cực đi chăng nữa thì nó cũng gì ạ nó cũng không đi được xa bởi vì cái nguồn cung lớn quá thì chúng ta cũng gì ạ hãy cần cân nhắc để gì ạ để, thoát, để thoát ra tại vì khi nguồn cung lớn thì khối lượng lớn như này mới chả lên được thì chúng ta nếu trong trường hợp nó lên thì rõ ràng không phải là lúc mà chúng ta nắm giữ hoặc là chúng ta cần phải đổi sang để mua cổ phiếu khác thế thôi ạ HCM trong cái nhóm đấy chúng ta kiểm tra lại HCM so với kia thì tốt hơn không ạ HCM đấy đây nha chúng ta thấy là HCM đấy lên để test cái đáy này sao cao hơn và hiện tại thì nó kéo lên đây lượng cung rất lớn này sau khi nguồn cung lớn và hiện tại nó đang quay trở lại và nó đang cái khối lượng nó đang cạn kiệt tức là nó đang có cung lớn nhưng bắt đầu nó đang rũ bỏ hết thì việc cổ phiếu HCM nó tăng tăng mạnh khối lượng lớn vượt hơn cái này thì mua được không phải phải vượt qua cái 6 triệu này nhá phải vượt qua 6 triệu này Đấy, vượt qua 6 triệu này thì chúng ta mua ở cái cái quá trình vượt qua 6 triệu này thì nó cũng cho chúng ta một khoản lợi nhuận nó không nhiều đâu tại vì nó sẽ nó sẽ có thể đâu đó nó sẽ lên đến khoảng độ 28 29 thôi 28 29 thôi chứ còn thực tế nó sẽ không lên lên quá nhiều như chúng ta nghĩ đâu còn nếu nó lên đến vượt qua 289 này thì nó cần phải tích lũy thêm hoặc là trong một số trường hợp thì nó cố tình kéo lên ở phía trên này nữa nhưng khi chúng nó mua phía trên là chúng ta không có lợi nhuận nên cái điểm mua quan trọng nhất là cái điểm mua tuần sau nếu cái điểm này xác nhận còn nó không xác nhận thì thôi bao nhiêu bạn đã hiểu điều này không ạ tức là ở đây chúng ta đang thấy là cái việc mà chúng ta đang trái với cái việc mà nhà đầu tư đang mua cổ phiếu tích sản tức là càng rẻ càng mua càng rẻ càng mua càng rẻ chúng ta càng mua thì ở đây chúng ta sẽ không mua rẻ chúng ta sẽ không mua rẻ cổ phiếu thanh khoản cao ở vị thế khối lượng cao thì chúng ta lại không mua thường mọi người thích đấy là cổ phiếu dòng tiền lớn không mua nhưng ở đây chỉ chúng ta lại không mua những cổ phiếu mà nếu cái quá trình tích lũy này số tiền lớn bởi vì lúc này là lúc mà lượng tiền cổ phiếu bạn ai trên trường lớn nên chúng ta sẽ không mua và chúng ta chỉ mua khi bắt đầu trong quá trình tích lũy ok chúng ta có thể nhìn quay trở lại thường thì lúc mà cổ phiếu ở trong cái đoạn đây cạn cung này thì nó mới lên nó mới tạo thành công nó cạn cung thì nó lên nó mới ok còn nếu khối lượng nó lớn đây ạ lớn thì thường nó bị rũ bỏ tất cả lợi khối lượng cao thì nó bị rũ bỏ nên cái này là cái nó đang bị ngược với tất cả số đông ở ngoài kia chúng ta có thể quay trở lại đây ạ nếu mà khối lượng nó lớn này nó phải rũ bỏ rũ đến khi nào không có khối lượng thì nó lên nó cạn kiệt thì nó lên đấy là cách thức mà vận động của cổ phiếu hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy là rất nhiều trường hợp khác nhau ở trong giai khác nhau đây chẳng hạn nó cạn kiệt thì nó lên đấy, nó cạn kiệt nó lên khi mà cái khối lượng nó lớn này thì thường nó bị rũ bỏ đến khi cạn kiệt thì nó lên hoặc nó lên phải tạo ra khối lượng lớn đấy là cách thức mà chúng ta cần phải nắm rõ được thay vì chúng ta cứ thấy khối lượng rẻ cổ phiếu rẻ chúng ta mua thì đây không phải là phương pháp này nên nó tuân theo cái luật cung cầu và các bạn hiểu quy luật cung cầu là gì ạ cung cầu là ở đâu có nhu cầu lớn nguồn cung ít thì giá tăng mà ở đâu có nhu cầu nhiều và nguồn cung lớn thì mà lớn đến cầu thì giá vẫn có thể giảm không tăng nhìn vào đây thì ờ, nhiều bạn có hỏi các cổ phiếu của mình thực ra thì nói về một cách khách quan nhé các bạn hỏi thì các bạn cũng không thành công được đấy là khách quan bởi vì các bạn chả hiểu nguyên lý của nó chẳng hạn đây nhé một cổ phiếu hỏi đấy ạ cổ phiếu này nó đã rơi theo kiểu phương thẳng đứng với khối lượng lớn như này theo phương thẳng đứng với số lượng lớn như này thì việc mà cổ phiếu kéo lên là chúng ta gì ạ mức đặc biệt là kéo lên hoặc là kéo lên khối lượng lớn như này các cổ phiếu này thực ra nó không có độ an toàn cao tại vì nó đã rơi là rơi khối lượng lớn theo phương thẳng đứng như này thì thực tế là khi lên nó hồi để cho các nhà đầu tư phía trên này bán ra mục đích là họ không bán ra được nữa nên họ kéo lên họ bán ra nhiều hơn mục đích là cổ phiếu này giảm mạnh quá nên việc mà gì ạ họ không bán thêm được nữa nữa nên họ kéo lên để họ làm gì họ bán ra nhiều hơn nên vậy chúng ta gì ạ nếu mà chúng ta đã mua ở trên cái vùng này là chúng ta sẽ dính một cái cái cái cú lừa là chúng ta sẽ mua ở vùng này để mong rằng là cổ phiếu tăng nhưng thực tế là họ kéo lên họ bán ra chứ không phải kéo lên để gì ạ kéo lên để giúp chúng ta kiếm lợi nhuận đấy là cái sự khác nhau ở cái cái cái, cái dạng cổ phiếu như này tức là nó giảm quá mạnh trên một cái nền giá để phân phối rất là lớn này thì lúc này cổ phiếu nó không phải là cổ phiếu tốt nữa mà nó là cổ phiếu nó đang gì ạ? có xuống ra đấy chúng ta thêm ờ, chúng ta đang có một vài các cổ phiếu về chứng khoán chúng ta lấy thêm cổ phiếu về ngân hàng như là Techcombank Techcombank mới hôm trước thì nó không được tốt lắm nhưng bây giờ chúng ta thấy nó bắt đầu nó quay trở lại cái vùng này thì nó đang đâu gì khối lượng thanh khoản đây nó cũng không tốt thực tế là những cái đợt kéo ở đây nó cũng chưa được tốt những đợt giảm giá ở đây thì biên độ rất là lớn tức là không có dòng tiền tham gia vào trong trường hợp là rất tích cực nhé chúng ta phải nhìn vào trường hợp rất tích cực cổ phiếu kéo tăng ở đây nó phải tạo ra khối lượng rất là lớn bởi vì chúng ta biết phía trên này một cái biên độ giảm rất là sâu cái biên độ giảm rất là sâu như này mà khối lượng lại thấp như này tức là không có ai mua vào nên chứng tỏ là cái phía trên này là phía trên là gì ạ? cổ phiếu này đang không phải là cổ phiếu mà nó mau cho chúng ta tính tích cực bởi vì nó giảm sâu anh chị em có thể quay trở lại đấy thanh khoản của nó trước đây nó như này cơ nó lớn như này cơ mà đấy nó lớn như này bắt đầu nó tăng cơ mà còn bây giờ chúng ta thấy là thanh khoản nó rất là thấp như này nên để đảm bảo cho quý một cái xu hướng tăng thì thực tế nó sẽ không tăng được và cái khả năng kéo lên để tạo sóng hồi mà ờ, nếu kéo lên tạo sóng hồi thì anh chị em có có mua vào để tích sản không ạ hay là mua vào để chúng ta bán ra Đấy, mua vào để chúng ta bán ra thì thực tế là chúng ta nên khi đến vùng này anh chị em có thì anh chị em bán ra chứ còn thực tế là mua cổ phiếu này để lướt sóng thì mình cũng không thấy là nó tích cực MBB cũng tương tự một vài cổ phiếu trong nhóm này MBB thì nó kéo lên khối lượng thì không đạt đây chúng ta nhìn thấy khối lượng đạt nó dãy gãy mà lại gãy sâu đấy, gãy rất sâu thì ngày mai hồi chúng ta thấy là rất là yếu đấy chúng ta nhìn chúng ta biết này. tức là đây là chúng ta bị rơi này phía trên là cản rất lớn cản cực kỳ lớn mà cái việc mà nó có cái phiên tăng mạnh dựa trên biên mùng kéo đà nó giảm tăng rất là mạnh nhưng gãy lại rất là sâu nên tăng mạnh gãy mà sâu như này thì về cơ bản nó không có mang lại cái giá trị chúng ta nên nhóm ngân hàng này chúng ta phân tích một vài cổ phiếu Vietcombank nữa là chúng ta thấy rằng là nó tốt hay nó xấu ạ hello anh chị em thấy nó nó tốt hay xấu nhìn vào vài cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta biết rằng thị trường cổ phiếu tốt hay xấu ạ đây Vietcombank này phía trên cản lớn lớn biến động lớn chúng ta có gì ạ Liên Việt quốc banh cũng tương tự như vậy nó rất là xấu luôn nói nào nói nhưng rõ ràng là chúng ta không thể nào lừa dối chính bản thân chúng ta được nên cổ phiếu ở ngân hàng nó xấu mà nó xấu thì chúng ta thấy là nó hồi thì chúng ta nên bán ra nha anh chị em đang nắm giữ rồi đang bị kẹt rồi mắc kẹt rồi thì hồi thì nên bán ra tại vì nó không được bao nhiêu cả còn có định tích sản thì đợi thêm nửa năm nữa cũng không đến nửa năm nhưng cũng không biết bao giờ lúc nào đến tích sản rồi thì Dũng Dũng cũng sẽ chia sẻ để anh chị em tích sản mua giá nó tốt hơn chứ còn bây giờ tích sản thì mất lắm mất thời gian lắm và thậm chí là mua xong nó bị lỗ mất tiền nên không phải là có cổ phiếu nào chúng ta cũng có thể mua được hay hôm trước chúng ta có một cổ phiếu DG cũng có chia sẻ này các bạn nhìn này vậy DG này là xấu hay tốt ạ nó đang lên nó không lên được mà nó đang rơi như này thì nó đang xấu xấu hơn thì nếu anh chị em đã nắm giữ của nó thì nên để bán ra sớm thế thôi bắt đáy à vậy bắt đáy thì là tích sản đúng không đấy đây chỉ hỏi là bắt đáy không là chúng ta biết rằng là gì ạ đã bắt đáy chơi cổ phiếu bắt đáy thì cái khả năng xác suất thành công mình, mình bạn thông cảm nhé mình không biết là bạn là ai nhưng cái tỷ lệ thành công của những ông bắt đáy rất là thấp <clears throat> bao anh chị em thấy là cái tỷ lệ thành công của những ông bắt đáy cực kỳ thấp ạ tức là mua cổ phiếu mà dạng bắt đáy ấy, là cực kỳ thấp luôn ạ đây là nói thực sự luôn ạ chúng ta cứ xem xem là nếu chúng ta cứ mua bắt đáy theo thị trường các kiểu thì tỷ lệ thành công của chúng ta là bao nhiêu để nói sự thật đấy những người bắt đáy để thành công để chiến thắng thị trường cực kỳ thấp luôn ạ nên đấy là cái chiến lược tại vì cái này là cái mình mình đã dành thời gian để nghiên cứu lâu năm rồi bởi vì khi mà bắt đáy một là gì ạ cổ phiếu đang ở trong chơi chen đi xuống thì cái việc mà gì ạ nó mà giảm thì nó giảm rất mạnh nó giảm rất mạnh và cái điều thứ hai là gì ạ khi mà bắt đáy thì khả năng quản trị vốn là không quản trị được tức là cắt lỗ là không cắt được bởi vì khi cổ phiếu nó giảm sâu là không cắt được đấy, đấy không cắt được hay là một bạn đây cho cho chúng ta đấy thế thì nếu bây giờ chúng ta là tư duy này nếu bây giờ chúng ta nói về cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta nhìn luôn cái cổ phiếu STB là chắc chắn là không được chưa cần nói nhưng biết chắc chắn là không được đây chúng ta thấy là cái khả năng thành công của STB nó không cao đấy, đây chúng ta gọi là nếu đây là SB nhá nó giảm này khối lượng rất lớn đây khối lượng lớn ở đây và khối lượng lớn ở đây nữa hai khối lượng lớn mà chúng ta nhìn toàn bộ cái kéo lên chẳng có khối lượng đấy, nó không có khối lượng nên nếu trong trường hợp là thị trường hồi phục tí xử lý cho nó nhanh thế thôi còn về cơ bản là cái xác suất mình chia sẻ cái tỷ lệ mình không dám nói nhiều nhưng cái tỷ lệ những cái cổ phiếu ngân hàng xác suất thành công nó chỉ khoảng 20 phần trăm thôi nếu nó thành công nhá không đến 20 phần trăm mà 10 phần trăm vậy các bạn thấy là nếu các bạn lựa chọn 10 phần trăm để thành công hay lựa chọn 90 phần trăm khả năng thất bại đấy đấy là góc độ như vậy đấy chúng ta sẽ nhìn thấy để cho các bạn nhìn thấy là các cổ phiếu chẳng hạn chúng ta lại nhìn ra chúng ta hỏi là chúng ta biết ngay là tỷ lệ những người thành công trên thị trường chứng khoán như là CDO đúng không CDO thì đây là cổ phiếu nếu về góc độ nào đó thì chúng ta gọi là nó đang điểm mua đây là có chung là điểm mua rất mạnh là lớn đây nhưng chúng ta có ba cái khối lượng này rất là lớn này ba cái phiên khối lượng lớn này ba khối lượng lớn này nó ăn đứt cái khối lượng này đứt lần này nên nếu trong trường hợp cổ phiếu này trong trường hợp tích cực nó kéo lên đây đây đây là cái vùng tích cực kéo lên đây thì việc mà khối lượng lớn như này mà trong một cái đà giảm như này thì cái tỷ lệ thành công nó cũng không cao đâu nó sẽ không cao dù là hôm nay nó cũng rất là mạnh tại vì chúng ta nhìn thấy là một này hai ba rõ ràng là phiên hôm nay là phiên kéo lên đây là phiên rũ bỏ kéo lên thì về cơ bản là tích cực nhưng trong trường hợp chúng ta mua vào phiên ngày mai vượt đỉnh vượt đỉnh đấy ạ à. chúng ta vượt đỉnh nó tăng lên này về T4 nó sẽ lên đến vùng này luôn ạ à. vùng 50 này vùng 50 là cả một vùng cản lớn này hoặc một vùng 54 55 là cản rất lớn ở phía trên này thì cái tỷ lệ đấy T4 T3 T4 là nó sẽ không cao tại vì nếu T1 T2 chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận nhưng khi mà T4 cổ phiếu về thì chúng ta lại xem lại tỷ lệ thành công bao nhiêu đấy là góc độ như vậy tại vì chúng ta nhìn thấy cái dữ liệu của nó dư địa tăng sẽ trong T4 tức là bốn phiên cổ phiếu về nó cao hay thấp thì chúng ta chúng ta quyết định chứ còn bây giờ một phiên nó trần chưa chắc sau đó phim T4 về chưa chắc đã có lợi nhuận <clears throat> hôm nay là chia sẻ như này chúng ta thấy rằng là rõ ràng là xu hướng tuần sau nhiều cổ phiếu tích cực nhưng vì các bạn đang hỏi đây thì mình chia sẻ để các bạn thấy là uh, nhìn một số các bạn hỏi về cổ phiếu thì phần lớn cổ phiếu chúng ta nó lại không tích cực đây đấy cổ phiếu này là không tích cực nó rơi theo kiểu này cái vùng vai này nó đang yếu hơn cái vai đây vai này vai vai bên này là vai bên trái vai bên phải yếu hơn mà cổ phiếu này đã đang là dạng bao cung và dạng cổ phiếu bao cung thì bạn sẽ thấy là bạn có thể gặp rất nhiều rủi ro trong đầu tư nên ở đây chúng ta có một cái kết luận luôn đó là cái tỷ lệ thành công của chúng ta gọi là kể cả sóng hồi này không phải là cao nha cái sóng hồi này tỷ lệ thành công cao là rất là cái tỷ lệ chiến thắng thị trường rất là thấp à, tại sao lý do lại rất là thấp bởi vì thông qua một vài các cổ phiếu và các bạn hỏi đây thì Dũng thấy rằng là đa phần là nó không mang lại lợi nhuận đa phần nó hồi nó không mang lại kết quả thế thì câu chuyện là đa phần nó hồi không ra kết quả nên quan trọng là quan trọng là chúng ta cần phải tìm rõ xem là trong cả một hai nghìn ba nghìn cổ phiếu kia thì các bạn vừa rồi các bạn nhìn thấy là Dũng vừa vừa phân tích cho chúng ta một vài cổ phiếu như là cổ phiếu như là CTR chẳng thế nếu trong trường nó xác nhận thì tỷ lệ thành công nó rất là cao nhưng chúng ta nếu chúng ta hỏi một cái cổ phiếu khác trong cái nhóm chúng ta thì gần như là nó không mang lại kết quả hay là chúng ta hỏi về ri chẳng hạn thế thì rõ ràng tỷ lệ ri của là sao tỷ lệ ri để tăng nó rất là thấp bởi vì khi mà cổ phiếu nó đã tăng rất là mạnh ở phía trên này nó đang dao động lớn này thì các bạn thấy là tỷ lệ cực kỳ thấp luôn nó có lên thì chúng ta phải bán thôi tỷ lệ mua ở đây cực kỳ thấp bởi vì đây là một giai đoạn đó là giai đoạn dao động lớn và khi mà cổ phiếu dao động lớn thì một là nó phải tái tích lũy mất khoảng thời gian khá dài trước khi mà đấy thế thì kịch bản tuần sau thì về cơ bản các bạn thấy là nếu mà về kịch bản tuần sau nó hồi đấy đầu tuần khả năng là một số nó hồi và nó tiếp tục lên đây nhưng hồi để giúp cho các bạn có lợi nhuận hay không thì chúng ta phải lựa chọn cổ phiếu tại vì khi nó test cung như này kiểm tra cung như này cũng thấp như này hoặc là vn30 vn index đấy, khả năng nó đấy, nó đang kiểm tra cung không có khối lượng thì khi nó hồi nhưng hồi mà chúng ta có gì ạ có tiền hay không thì nó lại câu chuyện khác hồi mà chúng ta có tiền hay không thì nó lại câu chuyện của gì ạ của mua cổ phiếu đúng hay mua cổ phiếu sai chưa còn nếu mà hồi mà gì ạ chúng ta mua cổ phiếu ngân hàng thì thường là khả năng thất bại là cao hoặc là hồi mua một vài cổ phiếu giảm sâu thường là khả năng thất bại là cao đấy thì các bạn thấy là dù các bạn học rồi các bạn chẳng hạn các bạn nhìn phân tích một loạt các cổ phiếu ngân hàng thì nó là không không tích cực thì các bạn thấy là để đầu tư phần lớn cổ phiếu ngân hàng không tích cực thì mẹ bạn mua một vài cổ phiếu ngân hàng nó cũng không tốt bởi vì nó đi theo ngành đi theo dòng đấy mọi thứ nó đi nghe theo ngành theo dòng thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện đây là chúng ta cần phải lọc tất cả cái cổ phiếu chúng ta xem là cái cổ phiếu chúng ta vừa rồi nó có tích lũy tốt hay không nó tái nó tích lũy tốt hay không hay nó rơi quá trình giảm nó giảm mạnh hơn thị trường chẳng hạn những cái quá trình này nó giảm nó vẫn giữ được nó giảm sâu và chúng ta chỉ sau khi nó giữ được thì chúng ta thấy là với quá trình xác nhận khối lượng lớn chúng ta có thể tham gia một phần hoặc là thị trường nó đang giảm rất là mạnh nhưng cái khu tức là nó đang biến động cổ phiếu đang biến động lớn này chúng ta không tham gia PNG cũng tương tự như vậy cổ phiếu nó đang biến động lớn thế này thì chúng ta tham gia bởi vì khi nó vượt đỉnh nó cần thời gian tái tích lũy rất là dài nó cần thời gian để tái tích lũy Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cổ phiếu như là KSB phía trên này là cái cản rất lớn vì nó kéo lên đây cản rất lớn bạn cũng có thì về cơ bản cái chiến lược của đợt này thì hồi phục Dũng muốn nói chia sẻ với các bạn đó là gì đó là hồi phục chúng ta là gì ạ cân nhắc giảm dần thì chậm với những cổ phiếu mà chúng ta đang thấy là cản rất lớn chưa và thứ hai là gì ạ KSB đấy cũng tương tự như vậy KSB và HBC thế thì ở đây chúng ta sẽ là hồi để chúng ta giảm bớt tỷ trọng với phần đông cổ phiếu chúng ta chứ không phải là hồi chúng ta lại nhảy vào chúng ta mua hai cái khái niệm này nó khác hẳn chúng ta chỉ có một ít cổ phiếu để chúng ta có đủ điều kiện để mua thôi còn về cơ bản hồi là các bạn lên nhớ là hồi để các bạn giảm bớt tỷ trọng với một loạt các cổ phiếu mà các bạn đang thấy Dũng chia sẻ đây bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này PLC cũng tương tự kéo lên đến đây thất bại này vùng này là vùng cản lớn vai bên này mà không vượt qua vai bên này mà kéo lên thất bại thì nó chỉ là thất bại thôi đấy các bạn nhìn xem ạ các bạn ở đây có thể không thể đúng hết được tất cả các cổ phiếu của bạn nhưng các bạn thấy là tính trên cái tỷ lệ các bạn cứ thử xem là tính trên cái tỷ lệ 100 cổ phiếu hay là khoảng ba bốn mươi cổ phiếu các bạn chia sẻ thì cái tỷ lệ thành công nó khoảng bao nhiêu tức là cái trên cái cái chia sẻ của livestream này thì tỷ lệ thành công bao nhiêu bạn cũng so sánh để bạn biết ngay đấy là để chúng ta có thể nắm rõ được và chúng ta biết là trong quá trình hồi thì không phải là hồi để mua thêm vào nhớ là hồi không phải để mua thêm vào mà hồi là giảm bớt tình trạng trong trường hợp một vài cổ phiếu mà chúng ta thấy là một là nó gặp đỉnh gặp đỉnh như này là gặp đỉnh biến động lớn thì chúng ta cần phải bán ra giảm bớt tình trạng ra gặp đỉnh khối lượng lớn thứ hai là những cổ phiếu bao cung như là VCG này đấy bạn hiểu là gì ạ hồi nên bán ra tại vì bao cung mà các bạn nắm giữ thì tóm lại là sẽ có lúc không còn gì cả và thứ ba nữa là cổ phiếu gì ạ nó giảm sâu hơn thị trường tức thị trường giảm nhưng nó giảm sâu hơn thị trường thì không phải là bắt đáy vì ừ, rõ ràng nó giảm sâu hơn thì thay vì nó hồi đôi chút được bao nhiêu chúng ta bán ra tại vì hồi mà nó gì ạ giảm nó lại sâu hơn rồi nó đang yếu hơn thì phải bán ra chứ lại lại giữ vào thì chết à Đấy. và cuối cùng thì hôm nay câu chuyện đây đó là gì ạ mic mi thì khi mà cổ phiếu đã vượt đỉnh này, thì cũng nên bán ra tức là bắt đầu cổ phiếu đã vượt qua cái đỉnh đỉnh mà biến động lớn này thì cổ phiếu sẽ không đi được xa thế các bạn thì một cái câu câu hỏi chúng ta là xu hướng tăng xu hướng tăng thì bây giờ giúp cho các bạn là các bạn giảm bớt tỷ trọng gặp những cổ phiếu gặp đỉnh các bạn bán mất đi đấy nó tốt hơn thay vì chúng ta lại mua vào đúng không vậy câu chuyện là gì ạ không có phải là mua vào cổ phiếu nó tốt hay là bán ra cổ phiếu nó tốt thì về cơ bản phần lớn cổ phiếu là chúng ta hồi rồi chúng ta bán ra cái phần lớn phần nhiều nhá còn một số cổ phiếu thì chúng ta mua vào thì nó cũng chỉ có một lượng nhất định thôi thế thì cái video khác chúng sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái nhóm cổ phiếu để chúng ta sẽ có thể mua vào nhưng các bạn đang hỏi đây thì rõ ràng là rất nhiều cổ phiếu các bạn thấy rằng là hồi để bán ra chứ không phải hồi để mua vào nên khi mà hồi bán ra thì chúng ta cần phải gì ạ tuân theo một cái giảm bớt tỷ trọng vì cổ phiếu nó đang gặp kháng cự mạnh này cái thứ hai là không có thanh khoản này. và cái thứ ba nữa là gì ạ không có thanh khoản bao cung nó giảm mạnh hơn thị trường và đặc biệt là